Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh thông tin chia sẻ về đầu tư bất động sản của Đào Nguyễn Official Hôm nay tôi à, muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề đó là mình có nên mua cái bất động sản đang bị thế chấp ở ngân hàng hay không Cái tài sản mà đang thế chấp ở ngân hàng thường là à, bạn sẽ thắc mắc là không biết là mình có thể là mua bán hoặc là cho thuê cái tài sản đó được hay không cái việc mà bạn cho thuê à, nếu mà bạn đem cái tài sản lên thế chấp thì thuê cho thuê là cái chuyện bình thường còn nếu mà muốn mua bán á, thì bạn phải giải chấp cái à, tài sản đó ra à, sau đó bạn mới có thể là chuyển nhượng được nếu mà bạn đem cái tài sản của bạn đem cho thuê ha, khi mà bạn đang thế chấp thì cũng có thể bạn không cần phải xin phép ngân hàng đâu và bạn vẫn cho thuê bình thường nhưng nếu mà bạn không à, thanh toán tiền lãi và hoặc là lãi hoặc là gốc của cái cái số nợ mà bạn đang nợ ngân hàng thì ngân hàng à, bắt buộc phải phong tỏa cái tài sản mà bạn đang thế chấp đó để à, yêu cầu bạn phải thanh toán cái tiền lãi và gốc chẳng hạn ha câu hỏi đặt ra là mình có nên mua bán cái à, bất động sản mà đang thế chấp ngân hàng hay không thường là những cái bất động sản mà đang thế chấp ngân hàng khi à, chủ nhà họ cần để giải quyết một vấn đề gì về tài chính thì họ sẽ à, kêu bán à, có thể là lúc đó bạn sẽ gặp được những cái tài sản với giá rất là rẻ tại vì ờ. họ có thể là họ bán gấp à, để giải quyết à, một cái công việc gì đó của họ hoặc là đến cái thời hạn mà phải thanh toán cho ngân hàng để đáo hạn á họ lại không có tiền nên họ phải bán gấp thì à, cũng có thể là ừ, bạn sẽ mua được cái bất động sản mà giá tốt à, nhưng mà muốn mua được cái bất động sản đó đang thế chấp ngân hàng an toàn nhất thì bạn phải à, xem xét một vài cái vấn đề dưới như sau à, thứ nhất đó là phải xem là à, họ có thể là giải chấp được cái bất động sản đó hay không thay vì ví dụ như bây giờ nó sẽ có những cái rủi ro khi họ cũng sẽ cho bạn biết là cái tài sản đó đang thế chấp à, mà khi mà bạn đặt cọc à, để mà họ xoay tiền họ trả chấp cái cái ngôi nhà đó ra hay cái bất động sản đó ra và sau đó chuyển tên qua cho bạn à, tại vì nếu mà chưa có giải chấp thì không thể nào ra công chứng để mà chuyển tên được thì à, nó cũng có rủi ro là nhiều khi bạn cặp rồi mà họ cũng vẫn không giải chấp ra thì lúc đó nó sẽ dẫn ra cái vấn đề mà là thư kiện mà nhiều khi nó rắc rối nó phiền phức và đó là cái rủi ro đầu tiên cái rủi ro nữa là à, cái người mà người bán người ta không, không có thể nào mà tìm được sự hỗ trợ tài chính của một ai đó à, để mà giải chấp ra à, thì à, à, rất là khó khăn trong cái việc mà là à, mua được cái căn nhà đó hoặc là nhiều khi người cái chủ nhà đó họ nợ nhiều quá hay là họ dùng cái tài sản của họ họ cũng uh, dùng cái uh, cái biện pháp là đưa ra cái mồi chài là nhà tôi bán cần bán gấp à, để tôi giải chấp ngân hàng thì đâu đó họ nhận cọc của rất là nhiều người và sau đó là Ờ, họ không có làm được cái thủ tục chuyển ờ, cho cho tất cả những cái người đó thì đâu đó bạn cũng sẽ uh, khó khăn tới cái việc mà có thể tới cái tình trạng mà mất cọc ha. để tránh cái rủi ro này có thể là khi mà bạn cọc bạn có thể là yêu cầu cái người bán họ sẽ uh, lên cái ngân hàng mà, mà có cái tài sản đó bị thế chấp thì uh, có thể là cọc ở cái ngân hàng đó luôn còn nếu mà chủ nhà đồng ý thường là họ sẽ không đồng ý cái việc đó đâu nhưng mà nếu mà chủ nhà đồng ý bạn có thể là à, tôi sẽ chuyển cái à, cái tiền này ha vào một cái à, tài một cái tài khoản mà có cái à, có cái sự mà bảo lãnh của ngân hàng hay là cái tài khoản nó treo gì đó à, mà khi nào mà bất động sản này được giải chấp ra và được chuyển tên thì cái số tiền đó mới chuyển cho người bán chẳng hạn à, việc đó bạn cũng có thể là thảo luận xem rằng là một cái người bán họ có đồng ý hay không thường là họ sẽ không đồng ý đâu họ sẽ viện cái lý do là tôi dùng số tiền đó và tôi đập vào để tôi có thể là giải chấp cái căn nhà này ra để chuyển tên cho bạn nên ví dụ bạn treo đó thì tôi không có làm được ví dụ như vậy ha cái việc mà nữa đó là bạn phải uh, biết rõ cái cái thông tin của ngôi nhà uh, ờ, thực ra là cái ngôi nhà mà đang được uh, nắm giữ ở ngân hàng thì cái pháp lý của nó thì chắc chắn là nó sẽ chuẩn rồi à, nhưng mà khi bạn biết cái, cái tình trạng ngôi nhà đang vay đang vay ở một ngân hàng nào đó thì bạn phải yêu cầu cái chủ nhà à, cho phép à, cho xin cho tất cả những cái giấy tờ liên quan tới cái việc mà vay vay nợ đó và bạn chỉ mua khi mà à, số tiền mà mua nó cũng bằng hoặc là lớn hơn cái khoản nợ mà đang nợ ngân hàng bao gồm cả lãi và gốc ha rồi à, bạn phải yêu cầu cái người mua cung cấp tất cả những cái giấy tờ liên quan tới pháp lý của ngôi nhà à, và xem rằng cái người đứng tên trên cái tài sản đó à, có phải là cái người mà đồng sở hữu hay không ha ví dụ như là đi đi vay thì có thể rằng là một người à, đứng ra vay nhưng mà cái người đồng sở hữu cũng sẽ là cái sở hữu cái khoản vay đó và khi mà ký kết giấy tờ mà mua bán thì cũng phải là có người đồng sở hữu à, cam kết là sẽ bán cho bạn thì mới được còn nếu mà một người một người ký giấy tờ thì không không ổn ha bạn phải ký khi đặt cọc cũng phải là hai người à, tại vì khi mà à, rắc rối cái là tại vì đồng sở hữu một người người ta nói rằng là ờ à, cái người chồng tôi hay là vợ tôi bây giờ đổi ý không bán nữa thì cũng là cái thiệt thòi về phía, phía bạn rồi à, cũng có thể là cái người bán họ sẽ đề nghị bạn là sẽ thanh toán cái một cái số tiền nào đó ví dụ uh, uh, họ nói rằng là ngày đó đi công chứng đi họ sẽ cam kết đi công chứng cho bạn nhưng mà bạn sẽ chuyển một số tiền trước để họ có thể thanh toán cái uh, số nợ của họ ở ngân hàng và sau họ giấy, uh, lấy giấy tờ ra chuyển lại tên họ rồi họ mới đi công chứng cho bạn ha cái đó thì rất là rủi ro bạn sẽ không nên làm cái điều đó cho dù nó rẻ nhưng bạn phải tìm được cái phương án nào nó uh, an toàn nhất à, bạn có thể là điêu ờ, với ngân hàng hay làm bất cứ một cái gì đó mà có thể là an toàn cho bạn có thể là sẽ có một cái tài khoản trung gian để mà giữ số tiền đó chẳng hạn hay là như thế nào đó à, bạn có thể là điêu ha nhưng mà là để thanh toán trực tiếp lại cho cái người uh, bán thì bạn đừng nên họ bạn chỉ yêu cầu họ sẽ làm cái công việc mà giải chấp ra trước à, và sau đó là chia ra công chứng thì bạn phải thanh toán à, tổng cộng là 95% như những cái uh, căn nhà bình thường không bị thế chấp thì đó là cái việc mà bạn ờ, phải chú ý thật kỹ để an toàn cho bạn an toàn cho cái tài sản mà bạn mua và cái đồng tiền mà bạn chuẩn bị thanh toán cho cái người bán cái đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng khi mà bạn đi đầu tư à, bạn sẽ phải ờ, xem xét tất cả những cái vấn đề đó ha cho dù nó nhỏ thôi nhưng mà nó nếu mà mình sơ sót nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà đầu tư kinh doanh của mình à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo